dân ta sống đời nhà nông lúa ngô gieo trên đồng trồng dâu nuôi tầm đất tổ tiên nuôi lớn sức người chiến miên bước ra biển đông lên rừng mơ mang sơn hà tự do dù hơi a à, du du hồng việt nam lưu truyền mạch sống của dòng hỏi dòng tiên dù hơi a du dù tình việt nam ươm mầm đại nghĩa chỉ nhân ta thắng hung tàn tin kiêu hùng tranh đấu bao cơn lầm than dù hoang tàn bi tráng vẫn ra người hùng việt nam mẫu dân ta đò loan cánh đồng mẫu dân ta đổ trong rừng sâu đò loang dòng sông kia trần nói năm xưa còn gieo hái hùng chết non hai triệu dân khốn cùng chết như bao hồn oan việt nam đem máu thịt làm phù sa tưới bón quê nhà từ ngàn xưa máu dân ta hồng sử xanh chỉ dân ta nuôi thời liệt oanh khí thiêng in sau đời tiêu hùng ngàn sau tiếng quê hương du hồn việt nam đất đai thiêng nuôi người việt nam núi sông linh thiêng hồn non nước